nó có một cái điểm mà mà phải, phải bà con phải lưu ý đó là giảng kinh tạng là phải giảng bằng chú giải chứ không thể giảng bằng cái tư kiến riêng nghĩa là mình ngồi mình nghĩ ra làm sao mình giảng vậy như bài kinh này bài kinh này nếu không có chú giải mà mình giảng bằng từ điển hán việt á, nghĩa là mình tra để kêu à, à, thức là gì tâm là gì đó là chết ừ cho nên là bài kinh này á, là nội dung rất là sâu và tôi đã cố ý à, cố ý à, chọn lọc bài kinh này đưa vào trong cái bộ Kalama ừ. và bài kinh này nó sâu và nó rộng đến mức mà chỉ riêng cái câu vấn đáp đầu tiên ừ, của hai vị trong bài kinh này nè cũng đủ cũng đủ để làm một bài pháp thoại cho một ngày và cái câu cái câu vấn đáp hai câu vấn đáp này chẳng những đủ cho pháp thoại một ngày mà nó còn là toàn bộ nội dung của kinh điển đây chính là lý do vì sao mà hôm nay chúng ta chỉ học có một câu vấn đáp trong vô số câu vấn đáp của bài kinh này ừ. thì cái duyên sự của bài kinh này là một ngày kia ngày Maha Kopchita ngày gặp ngày Xá Lợi Phất và cả hai đều là hai vị La Hán đại đệ tử ngày à, đại đệ tử Đức Phật ngày sẽ là phát lệnh đệ nhất về trí tuệ còn ngày mai có chữ cái là đệ nhất về vô ngại trí thì à, cả hai vị đều là là theo như chú giải chú giải sắp sắp sắp xếp thì có bô à, có mấy chục vị có mấy chục vị đứng bên phía hàng ngũ là tuệ căn và mấy chủ vị đứng bên hàng ngũ gọi là định căn bởi vì là cái tôn chỉ cái nội dung cái cốt lõi của chư Phật á, chính là giới định tuệ thì chư Phật là có tất cả nhưng mà đệ tử thì mỗi vị có một cái biệt hạnh tiêu biểu cho một cái điểm xuất sắc nào đó trong giáo lý thí dụ như giới định tuệ chẳng hạn thì giới cái vị tiêu biểu cho giới ở đây là gì trong đệ tử Đức Phật ấy, thì ai cũng nói là ngài Upali không ngài Upali là luật luật ừ, luật thì nghe là quy định tỳ kheo có 227 tỳ kheo ni có 311 sa di có 105 cư sĩ có 10 có 8 hoặc 5 đó gọi là luật còn cái tinh thần giới học đó thì sâu lắm ngày hôm qua trong bài giảng ngày hôm qua tôi, tôi có nói sơ qua thôi luật đôi khi mình không phạm thì được gọi là giữ luật nhưng mà giới là lại khác cái gì bậy trong tam nghiệp thân khẩu ý mình tránh thì đó mới gọi là giới còn luật có nghĩa là mình làm sao mình không phạm mà thôi ví dụ như thời đức phật không có phone không có ipad không có internet cho nên trong luật đâu có nhắc gì tới ba cái đó đâu cho nên ông sư bây giờ chỉ cần đắp y cạo đầu tắm rửa sạch sẽ gặp phật tử ăn nói dễ thương xong phật tử đi về hết là trung như còn ngồi lấy tay gạch quẹt cũng gọi là giới lực trong sạch đấy đó đâu có phạm gì đâu nhưng mà cái đó nói về giới là sai tu mà nói về giới mà tu cái đó là sai nhưng mà nói về luật á, thì tu cái đâu có phạm gì đâu à, thấy khác chưa cho nên ngài Upali là đệ nhất về luật có nghĩa là ngài chuyên về luật tất cả những cái điều mà Đức Phật ngài cấm chế ngài ban hành những gì ngài cho phép những gì ngài không cho phép thì ngài Upali ngài là tỏ tường và ngài cũng là cái người mà coi như là mở đầu duyên sự để Đức Thế Tôn ngài hỏi Đức Thế Tôn rất là nhiều chuyện để Thế Tôn là cấm chế các học giới Upali đệ nhất về luật nhưng mà nói về tiêu biểu cho cái là giới đó là ngài ca diếp lại cho nên ngài cái diếp ngày có ba cái ờ, cái cái, ờ, cái cái, cái, ngoại hiệu thứ nhất là đệ nhất đầu đà cái ngoại hiệu thứ hai là tiêu biểu cho giới học cái ngoại hiệu thứ ba đó là đệ tam tinh văn có nghĩa là đệ nhất tinh văn là ngày sẽ là phất đệ nhị là ngày an đà ngày một kiện liên đệ tam tinh văn tiếng bali gọi là tát giác sầu cắt ừ rồi chỉ cho ngày cái giết ngày tiêu biểu cho giới học à, còn các vị khác ví dụ như là đây là ba cái nền là ba cái nền à, còn những vị khác ví dụ như ngạ nan trong chú giải kinh này nè kể rõ ngạ nan ngày quân ná ngày maha có thịt cá ngày cú maracaspat thì những vị này ừ, à, là đệ nhất này đệ đệ nhất pháp sư đệ nhất đa văn đệ nhất vô ngại giải thì đều xếp chung vào cái gọi là cái nhóm tiêu biểu cho tuệ học còn ngày một kiền liên là là đệ nhất là tiêu biểu cho định học thì trong cái nhóm của ngài đó thì gồm có đệ nhất thiên nhãn đệ nhất túc mạng minh đệ nhất uh, mà tài quả giới tam muội lặp lặp lặp lặp la đệ nhất ý quá thông là những cái vị đó nằm trong cái nhóm gọi là tiêu biểu cho định học Đấy. còn những vị như phấn tảo y rồi đó đệ nhất phấn tảo rồi đó còn những cái vị đệ nhất đầu đà đó thì nằm bên cái nhóm gọi là đệ nhất về giới học nha nhớ nha thì như vậy thì ngày ma có chiếc cá là đệ nhất về vô ngại giải như vậy là ngày nằm ở trong cái nhóm gọi là tiêu biểu cho tuệ học này thì ở trong chú giải nó rất rõ là có bốn cách để mà đặt câu hỏi cách một là hỏi để mà tìm câu trả lời cho một cái thắc mắc nào đó của mình đó là cách hỏi một cách hỏi thứ hai nó hỏi để làm sáng tỏ cái điều mà mình đã biết cách hỏi thứ ba đó hỏi để tự trả lời đó. Đó. cách hỏi thứ tư là có, có tất cả là bốn cách hỏi ha thì là hỏi để mà mà tự trả lời hoặc là hỏi để mà mà, mà nêu rõ cái ý của mình ví dụ như là này các vị kheo thế nào là năm quẩn cái ngày trả lời luôn ờ, thế là năm quẩn là đó còn còn, còn, còn hoặc là có cái cách hỏi để mà làm sáng tỏ vấn đề hoặc là có cách hỏi để mà, mà, mà, mà sáng tỏ vấn đề nghĩa là vấn đề đã biết rồi hỏi thêm cho biết rõ hơn ừ. ở đây có nhiều cách hỏi như vậy cách rồi, rồi cách hỏi để mà mà mà, mà cái có cái cách gọi là ám đúng bạch tí cái ra về cách hỏi thì hỏi không phải là do thắc mắc mà hỏi để mở đầu cho một cái duyên sự uh, trình bày vấn đề gì đó ừ. thì cái đó cũng là một cách hỏi tổng cộng là bốn cách thì hôm nay ngày Ma Hà Có Tự cá ngày đến hỏi ngày Sarah Phất cả hai vị đều biết trước ngày Sarah Phất ngày biết trước là ngày ngày, ngày Ma Hà Có Tự cá sẽ hỏi cái gì và ngày mà Có Tự cá ngày đến hỏi để soi tỏ cái điều mà ngài đã biết bởi vì sao vì vừa để nghe để nghe lại cái điều mình đã biết mà cũng vừa để học hỏi một cái vị siêu huynh mà được Đức Phật ngày 8 tháng là đệ nhất về trí tuệ đệ nhất thông tuệ không chứ không phải là ngài hỏi mù hỏi cái kiểu mà mù tịch không biết gì không phải nha rồi nếu gì nếu mà các vị không biết cái điều này các vị ngạc nhiên các vị thấy ổn ngày ngày ngày mai có chiếc cái mà hỏi những câu này chắc là ngài dễ ẹt ngày mù tịch nồ ngài biết ngài biết ngài biết hết nhưng mà khi mà gặp vị siêu huynh như ngài sẽ làm phật thì ngài rất là thèm nghe thèm lắm thèm lắm cũng giống như mình là người chơi đồ cổ mình gặp cái người mà, mà, mà hơn mình đồ nhiều hơn mình kiến thức nhiều hơn mình mình muốn gặp lắm không phải là mình mù tịch không phải nhưng mà mình muốn trao dồi thêm này thì cái câu hỏi đầu tiên mà hai vị này hỏi nhau đó là thế nào là trí tuệ không? mà trước khi đi vào câu trả lời đó thì tôi cũng phải mở ngoặt nói chuyện nhỏ đó là trong kinh ghi rất rõ những cái bậc hiền thánh nói riêng và cái người tu hành nói chung không? trong đó có cả phạm nữa nếu mà tu hành rốt ráo hoặc là bản thân đó là thánh nhân đó, thì người ta gặp nhau đó người ta không có thích nói chuyện tào lao người ta ừ, chỉ riêng cái chuyện mà theo dõi hơi thở của mình thôi theo dõi cái hoạt động của thanh tâm thôi ngồi biết ngồi đau biết đau nhức biết nhức lạnh biết lạnh nóng biết nóng nực biết nực mát, mát biết là mát chỉ chừng đó thôi là người ta đã hết thời gian rồi hết thời gian rồi ừ. và tôi đã nói không biết là bao nhiêu lần mình à, không học giáo lý tôi nhấn mạnh một triệu lần một tỷ lần không học giáo lý không mình không học giáo lý thì mình nghe ba chó bà nhát mình thấy cái chuyện mà chánh niệm rồi cái chuyện mà tu tập hơi thở sống hạnh tri túc mình thấy đó là những công phu cao quý thiên liêng và mình phải ra sức nỗ lực nghe, nghe rõ bốn chữ này nha cao quý thiên liêng cho nên là mình phải ra sức nỗ lực nhưng mà riêng nói với cái người mà thật sự là hiểu đã hiểu đạo hiểu pháp thật sự là có cái nhu cầu ừ, giải thoát thì những cái chuyện đó nó không phải là cái chuyện mà để ra sức nỗ lực mà nó là cái niềm vui nó là cái niềm vui như mình à, mình đa dục đồ nhiều mình thích nhưng mà cái người ly dục họ được ở cái chỗ trống không có gì họ thích uhm, họ là thích cái chỗ mà không có gì hết uhm. mình đa dục với mình thích có những quan hệ với học trò đệ tử sư phụ thầy bạn nhưng mà cái người ly dục họ thấy chỉ cần có người thứ hai là thấy mệt thấy mệt Đấy. ví dụ như vậy và đối với người người người đa dục có chuyện để nói có chuyện tào lao để suy nghĩ để trao đổi là hạnh phúc nhưng với cái người ly dục ấy, thì phải mở miệng là một cực hình phải mở miệng là một cực hình bởi vì không có gì sướng cho bằng phải là chữ sướng cho bằng ngồi yên lại làm bạn với hơi thở của mình các vị thắc mắc cái chữ bạn này đâu ra chữ này của ngạ nan cái chữ này của tôi nha yeah ngã nan khi mà phật tịch rồi thì đương nhiên lúc ngày sau phát trụ kiện liên không còn nữa thì ngã nan ngài có nói với đệ tử thế này đức bổn sư đã không còn nữa các sư huynh cao đồ cũng đã ra đi bạn bè ta nay chỉ còn lại hơi thở chỉ còn lại thân thành niệm nhớ cái đó ngã nan nói như vậy có nghĩa là cái sung sướng nhất của người cầu giải thoát là được ngồi yên làm bạn với hơi thở của mình chơi với cái hơi thở của mình nhìn nó ra nhìn nó vào trong một sự tỉnh thức triệt để đó là sung sướng còn khi phải mở miệng đấy một là vì lòng từ bi độ sinh hai là trao dồi trí tuệ ba là để giải nghi hoặc là để soi tỏ điều đã biết chứ họ không có cái nhu cầu nói năng để mà ừ, tìm vui à, để tìm vui tìm vui không có bởi vì bản thân họ sống tỉnh thức với chánh niệm là đã đủ rồi nha đủ rồi ừ. thì ở đây ngày mai có cái cái ngày gặp này sẽ có giống như là, là mình chơi đồ cổ mà mình gặp cái tay cổ sư nữa mình mê thì cái câu đầu tiên này hỏi ngài sao là phật ừ, trí tuệ là gì mình mình không có nghe giải thích duyên sự mình nghĩ chắc ngài giải e no ngài muốn coi siêu huynh của ngài nói gì về trí tuệ hỏi ngài siêu huynh về siêu huynh mình là một vị đệ nhất về trí tuệ bây giờ mình hỏi ngay chốc cái vị đó trí tuệ là gì thì ngài sao là phát ngài trả lời một câu mà tôi theo cái nhận thức của tôi thì khó bề mà hay hơn khó tôi không dám nói là không, không? Ờ, tôi tôi đâu có biết có câu nào hay hơn tôi đâu có biết nhưng mà trong nhận thức của tôi thì khó có câu nào hay hơn ngài nói rằng đó là cái cái khả năng hiểu biết về bốn đề đó chính là trí tuệ vậy có nghĩa là sao tất cả những cái biết của chúng ta về xã hội hay là về khoa học những cái biết là chung chung lan man hay là cái biết chuyên môn về bất cứ một lĩnh vực một địa hạt một chuyên đề nào văn hóa nghệ thuật chính trị tôn giáo khoa học tất cả những cái biết đó nó đều có một giá trị rất là tương đối nó có giá trị ở thời gian này nhưng không có giá trị ở thời gian thời điểm khác nó có giá trị ở không gian này nhưng nó không có giá trị ở một cái nơi chốn khác yeah thời điểm này nó để như thời điểm khác nó cần thiết hoặc nó không còn đúng nữa à. Ừ nhưng mà rồi, rồi thứ hai tất cả cái biết của mình nó chỉ có cái giá trị để mà vung bò bồi cuộc sống sinh tử của mình thôi này ví dụ như bây giờ mình là, ờ, là kỹ sư máy móc cầu đường không kỹ sư nông lâm là mình là bác sĩ dược sĩ mình là luật sư là thẩm phán mình là võ sư là chuyên gia thể dục thẩm mỹ giải phẫu thẩm mỹ bất cứ cái lần vực nào đi nữa họa sĩ nhạc sĩ gì đi nữa không? thì cái những cái biết đó nó chỉ tô nhiều lắm đó, nhiều lắm đó, nhiều lắm đó, là nó chỉ tô đắp nó vung sới cho cái đời sống sinh tử của mình thôi và cái biết đó những cái biết đó, đó mình vốn dĩ đã có và biết qua từ vô lượng kiếp trong quá khứ để làm sao biết cho nhiều rồi cuối cùng thì cũng tiếp tục trầm lưng tiếp tục làm trời người muôn thú chim cá cò bò bay máy cửa cứ như vậy lăn trôi cái cơ hội mà để làm chữ thiên nó cực hiếm nói gì là phạm thiên đa phần cái cuộc sinh tử của mình ấy là chỉ làm cái loài động vật vô tri thì nhiều các vị chắc ngạc nhiên là sao động vật còn có cái chữ vô tri ví dụ như mình vô tri đây có nghĩa là ví dụ như nó tệ hơn heo chó bò ngựa nữa bởi vì mấy cái con đó nó còn có trí nhớ nó còn phân biệt được chuồng củi chủ tớ không? chứ còn những cái con vô tri như trùng dế sâu bọ rồi đó mấy con nó là được xem là động vật vô tri thì mình nó là đa phần khi mà đời sống của mình nó chỉ có ngủ ăn ngủ Đấy. Vì nam nữ đấy à, nóng lạnh mát nực đói no buồn vui đó khi mình đời sống mình chỉ quẩn quanh chừng đó không có cái khác thì là mình sẽ đi về cái cảnh giới mà nó chỉ cái chừng đó thôi chỉ cái chừng đó thôi nó phải có cái gì mà nó vượt ngoài những cái là phạm vi đó đó phạm vi mà đói no giao phối buồn vui sướng khổ đó thì nó mới là lên cảnh giới cao được còn nếu mà cái cảnh giới mình chỉ có đói no nóng lạnh nực nát đực cái trống mái nam nữ thì đó là cảnh giới hoàn toàn đó là cái đó là cái cảnh giới của cái loại thấp kém mà mình có ngờ mình nghĩ mình mang thân người là mình ngon rồi mình đẹp mình giàu mình giỏi mình có tiếng tâm mình có uy tín mình có chức vụ là mình ngon rồi nhưng mà mình quên một chuyện đa phần những người mà có bằng cấp đại học họ tự cho họ là trí thức đúng nhưng mà đa phần là cái bằng đại học chỉ là cái cần câu cơm thôi kể cả là bác sĩ người ta nể mình lắm nhưng mà nếu mình nhìn suy lại cái mục đích mình chỉ để kiếm tiền y như nhà đạo xích lô có điều mình hơn xích lô chỗ là mình có trình độ chuyên môn ừ, về khoa học chỉ về thôi về ngành y ngành dược quý vị chứ còn chúng ta mục đích chúng ta đời sống này là gì là kiếm sống mục đích của đời sống này là kiếm sống cái đó mới ghê chứ đi làm để sống sống để đi làm đi làm để sống và trong cái hành trình đó nó có thêm những cái nhu cầu như là ăn ngon mặc đẹp rồi cuối cùng nó lên tới ăn sung mặc sướng hồi xưa chỉ cần ăn no mặc ấm rồi sau nó lên nó ăn ngon mặc đẹp rồi nó nảy rồi nó thêm những nhu cầu như là tình cảm nam nữ rồi thưởng ngoạn nghệ thuật tùm lum nhưng mà chốt lại cũng chỉ là thưởng thức đời sống chốt lại chỉ là trốn khổ tìm vui Đấy. tất cả những cái mà mình gọi là trí thức là trí tuệ đó nó cũng chỉ quẩn quanh trong cái thế giới của bàn sinh thôi tôi biết tôi nói vậy rất là nặng nặng lắm nhưng mà nó là sự thật nha sự thật chúng ta giống như là là một cái bầy kiến mà nó bò rồi này kinh nói ngã chân cha nói tụi nó Ngày nói mình giống như một cái bầy kiến mà mà, mà bò trên cây xoài vậy đó có một con thì bò trên lá có một con thì bò trên nhánh có một con bò trên trái rồi trái nó có nhiều loại trái non Ờ, có trái chín rồi ờ, chín có nhiều loại chín mà còn nguyên chín bị chim ăn thì cái con kiến nào mà nó bò lên cái trái xoài mà được chi bị chim ăn thì có những con kiến đó nó hên ờ. còn kiến nào mà xui thì nó bò tầm bậy tầm bạ chỗ này chỗ kia thì coi như cũng trái quất mình chỉ là những con kiến à, thì con nào hên thì nó, nó bò nhầm cái trái xoài nó bị chim ăn thì nó còn có cái để nó thưởng thức ừ, chỉ vậy thôi thì uh, dầu có hên xui may rủi gì thì cũng là bày kiến trên cái cây xoài thôi nhà trên trang nói như vậy đó ừ. thì ở đây ngày sau phát ngày định nghĩa cái gì trí đây là gì trí đây có nghĩa là cái khả năng vượt thoát ừ. tôi nói rất là nhiều lần ừ. thế giới này sướng khổ buồn vui cao thấp siêu đọa phàm thánh nó chỉ khác nhau ở chỗ là thấy hay là không thấy sáng hay là tối thấy hay là mù đây là lý do tại sao mà trong kinh Đức Phật ngày gọi cái tầng thánh đầu tiên cái tầng thánh thấp nhất bằng nhiều cái tên khác nhau và trong đó có cái tên gọi là Dasana có nghĩa là cái nhìn cái người có được cái nhìn trên nên Dasana trong các cái bản dịch của tôi tôi dịch là là cái bậc sơ ngộ mà có cái trí sơ ngộ mặc dù trí sơ ngộ hiểu theo nghĩa ngoài đời đó, nghĩa là gặp nhau lần đầu nhưng mà chữ ngộ đây nó không phải là gặp nhau mà ngộ đây nghĩa là giác ngộ giác ngộ lần đầu ừ lần đầu tiên yeah. khi mình chứng sơ quả đó, thì đó là lần đầu tiên mình hiểu được bốn sự thật sự thật thứ nhất mọi thứ ở đời này đều là khổ gián tiếp hay trực tiếp đều là khổ khổ có hai đó là khổ cảm giác và khổ bản chất khổ cảm giác là những cái khó chịu của thân của tâm thì gọi là khổ cảm giác còn khổ bản chất là tất cả cái gì mà nó mang cái tính sinh diệt những gì nó mang cái tính bất toàn bất trắc thì cái đó được gọi là khổ bản chất nha còn đa đa phần chúng sinh mình mình chỉ biết khổ là khổ cảm giác thôi cho nên ở trong ờ, tăng chi bộ phần thầy dạy khổ chia ra có ba ờ, nhưng mà gom gọn như tôi nói là khổ cảm giác và khổ bản chất còn trong kinh cái phần ngày là hai cái khổ này ngày chia ra thành ba đó là hoại khổ ra ờ, à, xin lỗi khổ khổ là những cái gì khó chịu của thân tâm gọi là khổ khổ thứ hai thứ nhất là sự có mặt của những gì làm cho thân tâm khó chịu rồi đó gọi là khổ khổ thứ hai sự vắng mặt của những gì làm cho mình dễ chịu nó cũng là khổ và cái thứ ba là hành khổ có nghĩa là sự hiện hữu của tất cả những gì mà nó cần đến điều kiện để nó xuất hiện và tồn tại thì bản thân cái sự lệ thuộc điều kiện ấy được gọi là khổ thì cái khổ này được gọi là khổ bản chất đấy gọi là khổ bản chất gọi là kêu khổ nền đó khổ nền đấy thí dụ như nóng nực là một cái khổ mà cái quạt máy cái máy lạnh nó đang hoạt động mà nó nó, nó bị nó ngừng lại đó là cái khổ không? cái khổ khổ là cái nóng nực mà cái quạt máy tự nhiên nó đang hoạt động ngon lành cái nó ngưng lại thì đó cũng là là nó khổ mà cái đó gọi là hoại khổ còn cái thứ ba là hành khổ có nghĩa là sự có mặt ở xứ nóng rồi đó là khổ rồi sự có mặt ở một nơi nào đó và đúng mà ngay cái mùa hè cái sự có mặt đó bản thân nó là cái khổ à. bản thân nó là cái khổ thì à, với một cái bậc thượng căn thượng trí khi hiểu được bằng cái khả năng nhận thức của mình không thông qua chữ nghĩa không thông qua những gì mình đọc mình nghe từ người khác không với cái sự hỗ trợ của ba la mật với sự chín mùi rốt ráo của trí tuệ à, niệm xứ thì vị đó thấy rằng mọi hiện hữu là khổ thấy bằng tất cả sự thấm thía chứ không phải là thấy một cái thấy vay mượn từ người khác ha ờ, thấy rằng à, dầu xuống địa ngục cũng là khổ về cõi phạm thiên cũng là khổ mang thân của một cái người mang thân một con ngạ quỷ cũng là khổ mà mang một cái báo thân của một vị chánh đẳng giác cũng là khổ yeah trong đêm là nhiều người có lẽ không chịu nổi cái câu này mang thân mang một cái hình này mà 32 hảo tướng không rồi có thành có được nhất thiết trí không có được trí tuệ của một vị phật tổ cái gì cũng biết thì đó là một cái một cái quả vị ai cũng mơ hết nhưng mà nó rốt ráo còn có mặt là còn khổ còn có mặt là còn khổ cho nên trong kinh nói những khi mà các bậc thánh la hán mà cần nghỉ ngơi một cách triệt để đó, không triệt để thì các ngài là nhập thiền diệt à, vì đương nhiên đây phải là những vị từ tam quả tứ quả và phải đắc thi tử phi phi tử mới làm được cái chuyện này nghỉ ngơi triệt để có nghĩa là sao các ngài nhập vào cái tầng thiền phi tử phi phi tưởng là tầng thiền vô sắc cao nhất rồi chú ra khỏi cái tầng thiền đó và chú nguyện kể từ hôm nay trở đi trong một ngày hai ngày ba ngày năm ngày bảy ngày tôi sẽ không có tâm thức tôi sẽ trở thành thành một cái xác thì với cái chú nguyện đó trong suốt thời gian này ngày đúng là một cái xác này không biết cái gì hết ừ, đó là cách nghỉ ngơi triệt để còn mình đó là mình lơ mơ mình nghĩ trời ơi làm phật tổ có vô số chúng sanh cung kính cúng dường chư thiên phạm thiên coi như sư phụ ờ, rồi cơ thể thì có hảo tướng rồi trí tuệ thì cái gì cũng biết chỗ làm một vị như vậy có gì đâu khổ nộp ở một cái nhìn rốt ráo còn phải hít thở còn phải ăn uống còn phải coi duỗi còn phải nóng lạnh đói à, còn phải tê nhức buốt thì là còn khổ dầu đó là một vị phạm thiên những cái à, phức tạp về sinh học không còn nữa nhưng mà à, các vị thấy ra cái tẻ nhạt của sự hiện hữu có mặt để làm cái gì hả có mặt để làm cái gì bởi vì tưởng tượng tôi nói một từ một đã chắc cũng cả cả triệu lần rồi nếu bằng một cái nhìn rốt ráo nhất thì mình tự hỏi lòng mình đi mình sống một tỷ năm để làm cái gì ăn uống buồn vui yêu đương hờn ghen tích lũy tài sản cứ như vậy trong suốt một tỷ năm cứ hẹn gặp bạn bè thầy bạn chùa miếu cúng dường nghe pháp tụng kinh đó là người đàng hoàng còn không đó là đá gà săn bắn câu cá bài bạc chích hút nghiện ngập rồi sao nữa cứ như vậy nó kéo dài cái đến tới ban đêm ngủ ngủ sớm sáng thức dậy nó tiếp tục cái vòng xoáy nữa nữa kéo dài một tỷ năm thì cũng đời mình ý nghĩa cái nó là gì sống càng lâu chỉ kéo dài sự vô nghĩa đó là người bất thiện còn người thiện thì sao thiện là gì thiện là sống cái tâm lành thì gọi là người thiện đúng không Đấy. để bây giờ suốt 100 năm một ngàn năm một triệu năm một tỷ năm cứ sống bằng tâm lành hoài cái tụng kinh nghe giảng rồi cố thi rồi phục vụ ừ, rồi cứ làm vậy hoài vậy là cuối cùng cái chết sanh thiên sanh thiên cũng tiếp tục như vậy nữa cũng mát mát thơm thơm vậy nó thơm ngát và mát lạnh cứ như vậy sống hoài để đi về đâu cho nên ở trong cái cái phim Twilight của Mỹ nó có một câu rất là hay tôi nhắc hoài là nhân vật chính có một nhân vật chính hỏi với người yêu của mình em à nếu chúng ta không chết chúng ta sống mãi mãi thì chúng ta sẽ sống cho cái gì đây là một câu nói mà tôi cho là vô cùng thâm thúy và rất là Phật giáo nếu chúng ta sống đời bất tử không chết thì chúng ta sẽ sống cho cái gì uh ừ -huh chính vì chỗ này cho nên tất cả những cái hiểu biết của chúng ta trong thế gian à, cái hiểu biết về văn hóa nghệ thuật chính trị tôn giáo khoa học nghệ thuật tất cả những cái biết này chỉ đều là cái vô minh nó mang cái vỏ bọc của cái tên gọi của cái nhãn hiệu gọi là trí tuệ hay là tri thức chỉ còn trong cái nhìn của một bậc đại thánh như ngài sẽ là phất thì cái gọi là trí tuệ chỉ có một mà thôi đó là cái khả năng nhận thức về bốn đế cái nhận thức đầu tiên biết rằng mọi hiện hữu là khổ cái nhận thức thứ hai hiểu rằng thích cái gì cũng là thích trong khổ ghét cái gì cũng là ghét trong khổ mà thích cái gì cũng là thích trong khổ buồn vui trong cái gì thì cũng là buồn vui trong cái khổ ừ, mà hiểu rốt ráo như vậy đó ừ, không có loại trừ cái gì hết ngày chúng sanh chia ra ba hạng hạng thứ nhất là mù tịch thiện ác thuần túy sống bằng cảm tính chỉ có biết buồn vui sướng khổ đói ăn khát uống giao phối và tự vệ đấy đó là hạng chúng sanh đầu tiên thập kém nhất cái hạng chúng sanh thứ hai khá hơn một chút biết cái gì là thiện ác biết cái gì nên làm và không nên làm cái gì nên làm và nên tránh cái hạng này chỉ là bậc hai thôi bậc trung thôi thiết tha trong thiện pháp để cầu quả lành à, còn cái hạng thứ ba là cao nhất biết rõ cái ác đương nhiên phải tránh rồi bây không tránh là đọa là hết chuyện để nói còn cái qua cái việc lành á thì là nỗ lực làm lành vì không thể làm ác thế là phải tí bề sống mà không hành động sao được sống thì chỉ có thiện và ác thôi nha thì họ họ sống thiện chỉ vì họ không có khả năng sống ác chỉ vì nó biết rất rõ là ngày nào mình chưa có chứng thánh trí thì ờ, bất cứ quả lành nào cũng chỉ đưa ta đi sanh tử luân hồi ừ, ở một cái điều kiện tốt hơn ngọt hơn thơm hơn bùi hơn tí thôi và hết cái giai đoạn đó rồi thì cũng trở về với cái cõi đắng cõi khổ nha ừ, nhớ cái đó vì để ý thức như vậy cho nên nó là ở chúng sanh hạ căn á thì không có biết cái nhân lành chỉ biết thiết tha hưởng cái quả lành cái hạng thứ hai đó thích quả lành và thiết tha với nhân lành cái thứ ba đó, sống với nhân lành nhưng lòng không thiết tha với quả lành bởi vì còn có điều kiện để hưởng quả thì nghĩa là anh còn sinh tử từ đó từ đó trong kinh ghi rất rõ trong kinh ghi trong a đàm ghi rất rõ chỉ có phàm phu thì mới có đủ trăm phần trăm thiện ác thánh hữu học chỉ có còn lại sót là một phần ác và một phần thiện đấy còn phần thiện là gì có nghĩa là vị đó gặp chuyện lành đáng làm thì làm nhưng mà một phần đây có nghĩa là vị đó không còn cái thiết tha mà lăn trôi sinh tử để hưởng như trước đây nữa một phần thiện là sao có nghĩa là những cái ước muốn mà to tác trong cái cõi lành đó, bị đó hạn chế rất là nhiều thí dụ nói nói cho rõ còn phàm thì người ta còn mong chứng thành phật quả mong ờ, là kiếp sau trở thành đại trí tuệ đại thần thông đại thiên nhãn lắp lắp lạp là nhưng mà nói với một người đã chán sợ sinh tử rồi tuy họ thấy phật đạo là vô thượng là thiên liêng họ thấy cái ngôi vị đệ nhất trí tuệ đệ nhất thần thông là thiên liêng họ cung kính họ quỳ lại sát đất à, tôn thờ ngưỡng mộ tuy nhiên họ không còn cái đủ cái hào hứng để mà theo đuổi cái hạnh nguyện lớn đó nữa bởi vì sao vì người đã hiểu bốn đế rồi họ họ bắt đầu họ quải à. thứ nhất trên nguyên tắc cái chuyện nó không được bởi vì cái thời gian tái sinh của họ không còn cho phép thứ hai nói về mặt technique về mặt kỹ thuật cái người đã hiểu bốn đế rồi họ không còn đủ cái thiết tha để mà, để mà làm ba cái chuyện mà lưng hồi sinh tử độ sinh nữa. độ làm gì độ làm gì Hả? một vị phật ra đời đó nhiều lắm đó nhiều lắm là chỉ độ được một nắm cát trên sa mạc sanh tử một nắm cát dầu cho độ được một ngàn tỷ chúng sanh thì cũng chỉ là một nắm cát trên sa mạc không nghĩa lý gì hết nhưng mà tại vì cái cái căn cơ của một vị bồ tát không thể nào mà chứng tinh văn được vì nó phải hướng tới cái cao nhất thế là vì nó phải đi theo con đường đó không còn có lựa chọn khác à, rồi cái vị kia có căn cơ chứng độc giác thì họ phải đi theo con đường độc giác chứ còn mà nói cho rốt ráo đó thì thương thì độ cho vui không? nó đủ duyên mà mình không độ nó thì cái chuyện nó chư Phật không có làm chứ, chứ nói cho đúng là một vị Phật ra đời độ được bao nhiêu chỉ được một nắm cát trong sa mạc thôi nha yeah. nắm cát sa mạc ừ, thì vị tu quần thấy rất rõ đúng thế tôn nói riêng và chư Phật qua đời nói chung cực kỳ cải kính vô cùng cải kính đúng cái quả vị đó là thiên liêng không sao nói được đúng nhưng mà cái gọi là cái hứng chí để mà đi theo con đường đó thì bị nó không còn nữa bởi vì thứ nhất hồi nãy tôi có nói về mặt kỹ thuật thì lý này không còn cái, cái, cái điều kiện để mà lương hội lâu lâu để mà đủ lâu không còn lương hồi đủ lâu để mà hành Phật đạo thứ hai về mặt kỹ thuật thì vị này chán rồi chán buồn hết ừ, nản cho nên chúng sanh cấp 1 thì không biết thiện ác chỉ biết quả chỉ biết sợ quả xấu và mê cái quả lành chúng sanh bậc hai biết tránh nhân ác thực hiện nhân lành nhưng mà còn mong cái quả tốt quả vui chúng sanh bậc ba tiếp tục tránh ác tiếp tục hành thiện nhưng lòng đã nguội lạnh rồi nguội rồi nguội ngắt nè nguội ngắt rồi phải hiểu như vậy đó thì người đó tiếp tục hành thiện tiếp tục lánh ác nhưng không có còn thiết tha cái chuyện hưởng nữa làm thì cứ làm nhưng không có mong hưởng đây là đặc điểm của một vị bồ tát đặc điểm thiết tha với nhân lành nhưng không tha thiết với cái quả lành sinh ra đẹp giàu giỏi bỏ hết đi tu tới lúc đi tu rồi chứng thiền dễ dàng như trở bàn tay nhưng không bị chìm sâu trong cái cái thiền lạc mà mình chứng ngày ngày không có như người ngoại đạo mà vô trí đắc được cái tầng nào là chết chí trong cái tầng đó bồ tát thì không bồ tát giàu chứng cái tầng nào đi nữa thì vẫn biết rằng có cái cao hơn mà kiếp này tạm thời ta chưa vươn tới bồ tát luôn luôn ý thức được rằng trên đời này những thứ mình có được đều không có cốt lõi tất cả chỉ là những thân cây chuối tháo ra từng bẻ từng bẻ thì không còn cái gì hết hoặc như là một mái tóc lấy rời ra từng cọng thì không có cái gì gọi là mái tóc nữa hết suối tóc mái tóc là không có vì đức biết rõ rằng mọi hiện hữu trên đời này giàu buồn vui sướng khổ sinh nhục chỉ là một nắm cát đủ duyên thì nắm cát nó được gom lại duyên hết thì nắm cát nó được bị bung ra nhớ nha nhớ nha Ừ, vì nó biết rất rõ mọi thứ ở đời do duyên mà có rồi cũng do duyên mà mất đi ừ. cho nên ngài sẽ lại phát ngày mới dạy ngày mới trả lời đó là cái, cái gọi là trí tuệ đó đúng nghĩa đó là chỉ có một thôi đó là hiểu được ừ, mọi thứ là khổ hiểu được thích cái gì cũng là thích trong khổ hiểu được rằng muốn hết khổ thì không có thích trong khổ nữa bởi vì thích là đầu tư investment và cái cuối cùng là ba cái nhận, người sống bằng ba cái nhận thức này chính là đang có mặt trên con đường được thoát khổ ba cái nhận thức đó là ba cái nhận thức vừa nói đó, đó là chính là con đường thoát khổ luôn luôn sống và hành động ừ, nói năng bằng cái nhận thức bằng ba cái nhận thức đó thì đây chính là đang tu tập con đường giải thoát à, cho nên ngài sẽ là phật ngày mới dạy ừ, ngày mới dạy rằng ngày mới trả lời trí tuệ đúng nghĩa chính là trí tuệ trong bốn đế và trí tuệ trong bốn đế có nhiều cấp độ đó là văn tư tu văn ở đây có nghĩa là do mình nghe mình nghe giảng mình xem kênh à, à mà mình biết được lan man lan man đó gọi là, là bốn đế hiểu và trí văn bốn đế hiểu và trí tư nghĩa là mình học giáo lý cho nhiều vô cho rộng cho sâu vào xong rồi mình ngồi mình nghiệm nghiệm nghiệm nghiệm nhưng mà trong tăng chi bộ kinh cái phần năm pháp vẫn dạy rất rõ nè chỉ biết tụng đọc thuộc lòng thì gọi là Sacha Yapolo chuyên gia tụng niệm này chứ chưa phải là người sống pháp sống đạo sống đạo đây là hâm mới với hari nghĩa là sống đạo không mà mình cứ thường xuyên tụng đọc thuộc lòng chỉ là sách với Yapihari là chuyên gia tụng đọc còn chuyên gia ngồi nghiền ngẫm díu mà nhăn mặt à, bóp trán suy tư thì cái hạng này được gọi là tắc capolo chuyên gia tư duy chuyên gia nghiền ngẫm ừ. Ờ, rồi còn cái hạn nữa đó ờ, cái đức phật ngày dạy đó gọi là thâm vihari có nghĩa là sao có nghĩa là biết sống hết mình với cái mình hiểu biết sống hết mình với những gì mình học mình thuộc mình nhớ thì cái hạn này mới được gọi là Dhamma Vihari là sống đạo sống theo pháp nha còn hai hạn đầu này chỉ là là, là tắc cả bao luôn có nghĩa là ừ, chuyên gia tư duy sách thà và Paulo tức là chuyên gia tụng niệm chỉ vậy thôi nhớ thì cái trí tuệ về bốn đế cũng có ba cấp độ cấp 1 là trí văn hiểu sơ sơ về bốn đế qua cái lời giảng của người khác cái thứ hai là bốn đế qua cái trí tư có nghĩa là khả năng nghiền ngẫm thấm tía tiêu hóa lại rồi ờ, các vị còn nhớ tôi hay thường hay nói cái quá trình ăn uống mình có ba giai đoạn giai đoạn một là giai đoạn ẩm thực có nghĩa là uống hoặc ăn vào qua ngõ thực quản cái giai đoạn hai là tiêu hóa có nghĩa là cái giai đoạn mà nó bầu tử giải quyết xong đưa xuống ruột non ruột già thì đó gọi là giai đoạn tiêu hóa nhưng mà nó còn giai đoạn thứ ba là giai đoạn tiêu dung có nghĩa là những cái cái cái cái cái chất mà mình ăn vào bây giờ nó được chia đều ra cho các cái bộ phận trong cơ thể chỗ nào là B6 B1 B12 B40 và B41 chỗ nào là canxi chỗ nào là magnesium yeah. Yeah. thì tất cả những cái đó zin rồi đó những cái đó nó được phân bố rồi những cái chỗ cần thì cái đó được gọi là giai đoạn tiêu dùng à, giai đoạn tiêu dùng là chính nó được mình hiểu ngầm đó chính là trí trí tu còn cái giai đoạn mà tiêu hóa chỉ là trí tư còn cái ẩm thực á, ừ, nhai nhai nhai nuốt nhai nhai nuốt đó là giai đoạn trí văn nhớ nha ừ và tôi xin nói lại rằng cho đến bao giờ mà các vị còn coi thường giáo lý tứ đế cho đó là tiểu thừa cho đó là ừ, sơ cơ thì ngày đó là các vị còn xa phật đạo xa xa bởi vì cái tinh thần cao nhất của phật pháp chính là nhận thức được rằng mọi hiện hữu là gánh nặng mọi hiện hữu là nỗi khổ niềm đau dầu trước mắt nó có được dán lên một cái nhãn hiệu như thế nào đó hấp dẫn cuốn hút như thế nào đó thì về rồi bản chất rốt ráo nó vẫn là khổ vì sao vì khổ có hai đó là khổ cảm giác và khổ bản chất mà cái bậc mà thượng căn họ mới thấy được cái khổ bản chất còn cái bậc hạ căn là chỉ thấy được cái khổ cảm giác thôi ví dụ như là là họ thấy bị bệnh là già chết rồi bị xa đọa bị nấu trong chảo dầu địa ngục làm heo làm chó người ta đem ra là giết thì tất cả cái đó chỉ là khổ cảm giác thôi cũng là khổ bản chất đi ghê khổ bản chất nghĩa là cái sự có mặt trong cuộc đời này ờ, sự có mặt ở đâu đó để tại sao cái sự có mặt đó được gọi là khổ vì có mặt ở đâu đó để mà chuẩn bị sẵn sàng nhào xuống cái chỗ xấu nhất dơ nhất tâm tối nhất thấp kém nhất nhớ nhớ không phàm phu luôn luôn trong tình trạng như vậy luôn luôn trong tình trạng sẵn sàng nhào cái đầu xuống cắm cái đầu xuống cái chỗ nào dơ giáo bẩn thiểu tâm tối nhất thấp kém nhất tất cả phạm phu phải khẳng định như vậy và đã cả triệu lần tôi nói hôm nay chúng ta có giàu có đẹp có tiếng tâm có thông minh cách mấy đi nữa có quyền lực có chức vụ ghê gớm cái nào đi nữa thì trong mỗi chúng sinh phàm phu đều còn nguyên vẹn cái khả năng ăn phân và khả năng uống máu tươi thịt sống vì sao vậy vì chúng ta luôn luôn sống bằng cái vô minh trần tử đế chúng ta không chịu thấy một cách rốt ráo rằng mọi hiện hữu là khổ cho nên chúng ta sống theo cảm tính là trốn khổ tìm vui và có nhiều cách trốn khổ tìm vui nhưng mà đa phần là cái cách trốn khổ tìm vui đa phần là toàn làm chuyện bậy không mà ờ, kể cả cái chuyện mà mình mở cửa tiệm là mình buôn bán rất là lương thiện thì trong cái quan điểm xã hội trong cái quan điểm pháp luật từ cái góc nhìn của của tòa án của luật sư thì mình rất là lành đúng không Ờ, tôi mở cửa tiệm bằng mồ hôi nước mắt à, rồi tôi bán buôn tôi gia đình tôi chuyện quá tốt nhưng mà trong cái nhìn rốt ráo đó thì hãy còn có cái lòng muốn là đó là bất thiện rồi. muốn có tiền muốn mai này tuổi già có chỗ yên thân cái muốn nó đã là đã là bất thiện rồi đấy mà cái người không học ăn thì làm không tu tuyệt quán thì nghe mấy chỗ này rất là khó chịu vô cùng khó chịu nó trộn tu nhiều khó vậy trời ngày xưa tôi đi câu cá sát sanh nghiện ngập chích thuốc nhảy đầm đánh bạc thì ác là đúng rồi còn bây giờ tôi tôi, tôi, tôi, tôi ngồi yên ngày tụng kinh hai buổi còn dám nói tôi bất thiện đúng vẫn tiếp tục bất thiện bởi vì chỉ là thiện khi nào mà anh sống trong chánh niệm trong trí tuệ trong từ tâm trong tham nhẫn và trong thiền định thì khi đó mới gọi là thiện còn đằng này cái cái, cái áo blue của bác sĩ nó không đủ để che cái phàm phu của anh đâu đâu cái áo thầy chùa của anh cái đầu trọc của anh không có đủ để che con người bê bối bày hại của anh đâu nha yeah. ừ. cho nên ý, hiểu được như vậy mới thấy ngán À, thấy rằng mọi hiện hữu là khổ thích cái gì cũng là thích trong khổ và muốn hết khổ thì đừng có thích trong khổ nữa ba cái nhận thức này chính là con đường thoát khổ thì với cái trí tuệ đó với cái nhận thức đó với hiểu biết đó ngài sẽ phát ngày gọi đây mới đúng là trí tuệ nè cái này mới giúp mình vượt ra ngoài như là nhiều lần tôi nói sống ở đời này à, cần phải có con mắt bởi vì đời nó sẽ là bóng đêm nếu chúng ta không có con mắt đời sẽ là bóng tối đời sẽ là rừng khuya khi chúng ta không có con mắt mà con mắt ở đây là gì là bốn khả năng ở dưới nhìn lên ở trên nhìn xuống ở dưới nhìn lên để mà học hỏi ở trên nhìn xuống để mà bao dung ở trong nhìn ra để chia sẻ ở ngoài nhìn vào để khách quan để cảm thông nha nhớ phải có bốn cái nhìn này thì mới gọi là huệ nhãn huệ căn còn nếu mà không có được bốn cái nhìn này thì coi như mình bị mù à, dầu mình có giỏi bằng trời đi nữa nhưng mà nếu mà mình chẳng hạn như là mình cứ nghĩ cái chỗ ngồi của mình mình đang là bác sĩ mình đang được có tiền là mình số một như vậy là mình không có khả năng nhìn xuống và cũng không có khả năng nhìn lên không có khả năng nhìn lên là sao mình giàu thiệt nhưng có đứa nó giàu hơn mình rồi sao nữa nó giàu hơn mình mà nó vẫn già nó vẫn chết và nó vẫn đọa Đấy, đó là không có khả năng nhìn lên rồi không có khả năng nhìn xuống là sao đó mình phải nhìn xuống ở dưới chân mình nó có bao nhiêu cảnh giới mà những chuẩn bị của mình bây giờ nè là những chuẩn bị để đi lên hay đi xuống nhìn xuống dưới thì biết nhìn xuống dưới thì biết không nhìn xuống dưới thì biết nhìn xuống dưới đi coi có những chuyện cho những cái chuẩn bị của mình cái đời sống của mình cái cách nghĩ của mình cách nói của mình hành động của mình bây giờ nè là đang chuẩn bị để đi lên đi xuống tự hỏi lòng mình và tự trả lời vì sao vì tôi đã nói rất là nhiều lần mỗi giây phút trôi qua giàu muốn hay không muốn giàu biết hay không biết chúng ta luôn kính đáo có mặt trên con đường dẫn về đâu đó Dầu muốn dầu không dầu biết hay không thì trong từng phút trôi qua chúng ta đang âm thầm xây dựng một chốn về trong tương lai của mình và đương nhiên là chúng về ấy thường là máu lệ nhiều hơn là sung sướng hoa hồng cỏ xanh mây trắng nắng vàng rất hiếm tất cả đời sống bất thiện của mình nó chỉ chuẩn bị cho chuồng lợn cho chuồng củi lòng chậu cống rãnh ao hồ dơ bẩn hơn ừ, ao tù nước đậu chứ những chuẩn bị của mình chuẩn bị của mình là mình khoái sống mình khoái hưởng quả lành nhưng mà hiếm ai mà vui với nhân lành lắm tin tôi đi tin tôi đi kể cả phật tử miệng nói thờ phật nhưng mà chín mươi phần trăm chỉ thích hưởng quả lành với hiếm có người tạo nhân lành trong khi cái bậc thượng căn họ vui cực kỳ khi họ sống thiện khi họ tạo nhân lành nhưng mà có quả lành họ lại coi nó như rác như rác quả lành là gì giàu đẹp nổi tiếng không họ coi như rác ừ, bồ tát cứ sanh ra mà thấy cái mùi tanh tanh là bỏ đi thấy tanh tanh là bỏ đi nhưng mà hễ mà chưa bỏ đi đó thì ngài cực kỳ thích giữ giới cực kỳ thích tu thiền cực kỳ thích bố thí cực kỳ thích phục vụ cực kỳ thích tham nhẫn cực kỳ thích tự tâm à, nó mới ghê chứ nhưng mà khi mà sanh ra trong một điều kiện thấp đó, thì ngài lại che cái đó bỏ hết đi tu rồi cái này bậc thượng căn là như vậy đó à, bậc hạ căn là chỉ biết lưu tâm tới cái quả trốn quả xấu tìm quả lành bậc trung căn thì cũng trốn quả xấu tìm quả lành nhưng bằng cách là nỗ lực sống thiện à, mà sống thiện để chi để trốn khổ tìm vui bậc thượng căn á họ sống thiện và cũng lánh ác nhưng mà vì hai lý do một họ sống thiện lánh ác họ sống thiện là bởi vì họ không thể không thể nào sống ác được nên họ phải kẹt qua phải sống thiện còn sống là còn phải hoạt động thì phải chọn một trong hai lý do thứ hai của người sống thiện đó là họ sống thiện để hướng tới mục đích không còn thiện ác buồn vui nữa còn mình sống thiện để cầu quả lành còn người ta sống thiện để không còn thiện nữa không còn ác nữa các vị nghe kịp không ừ hiểu như vậy đó thì chúng ta mới thấm vì đâu mà ngài sẽ là phát ngài dạy ra cái được gọi là trí tuệ đúng nghĩa rốt ráo và triệt để thì chỉ có trí tuệ trong bốn đế chính cái trí này nè nó cho ta một lần đi không quay lưng một lần đi không quay mặt một lần đi không trở về như là kinh kha sang tầng đã qua khỏi bờ sông dịch thì không có quay lui đó mới đúng là kinh kha trong cái giáo pháp này này còn đa phần chúng ta chân đi mà lòng cứ ở lại chúng ta không bao giờ đi tu hành mà đi giá một chiều chúng ta luôn luôn đi giá hai chiều nên nhớ cái đó à, nên nhớ chúng ta à, là là người đi vé hai chiều đi giá mà mà, mà, mà, mà rao trip à, mà trong khi cái đề nghị đức phật là con hãy đi quanh quê mua vé đi đừng mua vé về mua vé đi không mua vé về cứ đi thẳng về phía trước giá pháp thì Phật thích ca gần hết rồi đã qua hơn một nửa tuổi thọ thì chúng ta trước mắt có hai cơ hội một là nguyện chứng thánh vào lúc xá lợi gom lại ở mùa địa đấu tràng khi tuổi thọ giáo pháp là tròn 5.000 năm cơ hội thứ hai là đức phật di lạc đó là cơ hội vàng phải nguyện không? mà nếu mà trẻ cơ hội đó rồi thì chúng ta phải chờ rất là lâu chư Phật thì nhiều lắm chư Phật thì rất là nhiều hết vị này tới vị khác à, vô số nhưng mà theo kinh nói thì khi mà cái cái cái thái dương hệ này nó quỷ rồi nó phải trải một thời gian rất là lâu nó trải qua tới một a tăng kỳ tức là 10 lý thường 140 thì mới có một số vị khác ra đời để mà độ sinh à, thì cái đó nó lâu lắm bạn có quãng đời quãng đường nó ngắn lắm không? cho nên là có hai cơ hội có ba cơ hội cơ hội một là chứng thánh trong thời gian giáo pháp vẫn còn đó chứng thánh ừ, khi mà tu tập niệm xứ ngay trong cái giáo pháp của đức phật thích ca mâu ni cơ hội hai là lúc mình xá lệ gom là năm nghìn năm chứng pháp cho chư thiên cái hội ba đó là khi đức phật di lạc ra đời còn ngoài ra thì chúng ta gọi là khó lắm. bởi vì trong kinh thôi nếu không được người hướng dẫn pháp môn tứ niệm xứ nếu không được ai đó hướng dẫn mà tự mình nghĩ ra đó, thì đương sự phải mất hai a tăng kỳ và một trăm ngàn đại kiếp dễ sợ pháp môn tứ niệm xứ nếu không được người hướng dẫn hơn thì phải mất tự mình tìm á, thì mình phải mất hai à, tăng kỳ trong ngàn để thuyết để chứng quả độc giác còn cái khả năng mà đem dạy cái đó cho người khác á, thì phải mất ít nhất là bốn à, tăng kỳ một trăm ngàn lý thuyết để thành một vị đệ nhất thành một vị phật tổ mà với cái biệt hạnh trí tuệ tám mà tăng kỳ để thành một vị phật tổ biệt hạnh đức tin và 16 ba tăng kỳ để cho một vị Phật tổ biệt hạnh về tinh tấn ghê đó cho nên Ừ. với những gì tôi nói nãy giờ ít nhiều những vị cũng hiểu vì đâu mà ngài sẽ là phát ngày dài trí tuệ rốt ráo phải là trí tuệ về bốn đế cái người mà, mà hiểu biết về bốn đế giàu chỉ trên lý thuyết giàu chỉ trên lý thuyết thì chỉ cần đủ sâu và đủ rộng cho một phạm phu không? thì à, mình sống nó tốt hơn nó an lạc và nó an toàn hơn an lạc nghĩa là nó bớt khổ bớt stress bớt depressed mà à, an toàn nghĩa là lỡ mình có lăn đùng mình chết thì mình cũng có cái đường đi đường về chỗ đàng hoàng không à, đại khái như vậy thì chỉ riêng cái câu cái câu hỏi câu vấn đáp đầu tiên của ngày mai có chữ cá là thương tôn giả sao là phật thế nào được gọi là trí tuệ ừ, thì ngày giải thích như vậy đó ngài nói rằng thấy được bốn đế đó chính là trí tuệ đúng nghĩa trí tuệ trống ráo và trí tuệ triệt để uh ừ -huh. hay quá ta ok bữa nay tôi có tí việc mở mắt ra nghe chóc nó sớm 10 phút chỗ nay tôi hôm nay tôi có tí việc cho nên ờ, xin hẹn với bà con uh, kỳ sau tôi bù 10 phút ừ, buồn một cái hai cũng đã nói nhau đã vô lượng kiếp rồi nói nữa nó đắt là đã đắt lâu rồi mà nó u mê nó u, tiếp tục nó u nữa cũng bình thường không có gì lạ hết chúc các vị một ngày vui dạ. dạ. cảm ơn sư dạ <laughs> dạ à, nhân và anh kiên à, cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại quý vị à, tuần sau tuần... xin cảm ơn quý vị tối thứ hai tuần dạ. sau không quý vị dạ xin chào mọi người cảm ơn vui